nó đó lên mẹ nè để để kế cái nhà luôn nè để kế xe con đó con con để xe đó ra ngoài tháo khác hả? Mày cho nó có chờ cần hơn. ai muốn ăn bánh nào quá trời bánh cả có kẹo nữa cả à? có kẹo sô cô la nữa cả có kẹo sô cô la quá trời cả bàn ghế mà thấy đều đều là bàn cổ hết rồi không không thấy cái mày có thui à có đây không ừ. em ơi cho ở đây được quay phim không em dạ được ạ dạ, em vô đi mạng đi nè lộng nè đâu có ai đâu không có nhà mình à nhà mình tới sớm nhất rồi ơi đâu uống nữa. Đâu uống, à, uống gì? Ừ. con nó ngọt nha coca hả cho một coca một cà xỉu con có uống coca màu đỏ con uống coca màu đỏ uống coca màu đỏ nhưng mà có màu có chai à có màu đỏ Nóng không? Cái đừng nóng không? Mẹ, dạ. nước con nóng lắm phụ nữ Tân Văn trồng lúa mới có gạo mà ăn ta đồ cổ không nè rồi à, đồ thầy thầy thầy thầy pháp luôn à, đúng không mày thấy à, này thầy mày chút xíu quán này 70 năm rồi mà Ồ, có tên mẹ kìa Ủa Thị Nam lộn, tưởng Thị Lan chứ vâng, Văn Nguyễn Thị Lan Cái diện cũng cổ á, cái quạt cũng cổ nữa Đó, cái quạt này cái quạt à Quạt máy á Thấy không? Quạt bây giờ làm gì còn hồn hết hồn ông ngoại là hết hồn đẹp quá ha nó có đẹp mà không không ngoài này, tươi con chừng nổi, chai nước không con ngồi xuống ba quay phim nè con ngồi xuống mới thấy con được bình thường mà cái đạo rất bình thường giống như người khách trong quán thôi mình cứ uống bình thường thôi con quay con quay đó nhìn mà ngoại xa lạ như vậy đúng là buồn cười ha ngày xưa y vậy đúng không ạ đúng không ngày xưa nhà vậy ừ đúng rồi đây là một ly chanh muối có giá là bao nhiêu tiền bạn Ờ, ba bốn mươi ngàn đó, khoảng 2 đô cái này bán gì bán chà nóng nha con nóng rồi chà đá, Ủa, chà đá hả từ từ từ anh hai từ thôi chứ uống mà tôi nghĩ uống gì uống liên tục vậy đang đàng khoai đi cha đó được rồi cái thằng ông này nó, nó, nó muốn làm lắm nó muốn kiếm tiền lắm mà participate. chả lấy được vừa cái mặt của anh mà vừa cái cảnh anh đang làm xa xa hết cỡ rồi xa snack không? À, ăn snack đi Em ăn snack không? Hả? Snack không? Không Em ơi, chị lấy bịch bằng snack nữa nha Dạ, chị cứ lấy cho cái đây Yeah. sao hồi xưa nhà mình không mua cái nhà ở đây mà <laughs> thiệt mà sao mua một căn đây <coughs> nè cái khu ờ, xưa mà ai có mấy nhà chắc giàu mày hả xưa chắc rẻ bán đâu mà 8 tỷ ở sau nhà ngoại tức là trong hẻm mà 8 tỷ hả à bao nhiêu mét vuông năm mươi mấy

Bây giờ là thua rồi À mấy mấy mấy cậu gì sau này phát sinh ra mới mệt đó. bây giờ chưa đâu đúng rồi cái đời con cháu mệt lắm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 80 tỷ qua Sala xuống nhiều Sala khu đẳng cấp nhiều Sala tương lai nói này nó nó còn khủng khiếp hơn nhiều nữa chứ không phải giờ đâu bây giờ nó nó đã muốn vượt Phú Mỹ Hưng rồi đó mấy cái hình hay quá à. sao người ta giữ được ta có giấy mày không giáo đụng giấy của ngày xưa á mấy khung này khung ngày xưa nè à. cái khung cái khung này là khung khung cổ á con bắt bắt chị ăn đi mà đi xuống cô bắt á nó xây lên bao nhiêu tầng không rồi mở nhà hàng bên trai là nó lên bước xuống bước xuống đó tôi cho tôi hỏi thấp chưa rồi là bước xuống hai người con ngồi trên ghế con không có leo nhiều nữa rồi như vậy ngoan bắt nha cơm chày giờ bán được lắm á chủ cũ chỉ có đất có nhà bán thôi đi xuống ngồi, không rồi đi về đi lên dạ dạ 拜拜。哦。 chưa tới nửa thế là phải ca lúc này để phòng tiền quá quá quán mình ờ, bao lâu rồi uh, cô hả? Dạ, hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm hả? Dạ. À. Mà sao ờ, toàn đồ cổ không vậy ta?

trăm năm tức là mới ờ, mới ờ, thôi làm lại đúng không không có làm lại gì hết đó là giữ nguyên cái nhà mà chị bỏ đồ vô à. Ờ. có một bạn ở ở bên việt kiều mỹ á ông nói uống cà phê ở đây lâu lắm rồi giờ không, không nhớ quá quay lại dùm cho ông coi với Ráng kêu bạn bè đến chụp hình kỷ niệm đi Dạ Con có ông, ờ, ông bạn á, ông ở bên ờ, Không phải một ông nhiều ông ở bên Mỹ á Ủa hai, hai tháng nữa là là đập bỏ luôn hả? Ờ, họ, họ, hợp đồng 5 năm nhưng mà bây giờ họ coi bói họ bảo trời ổn vậy này cái này đang buồn cô đang buồn dạ con, con chụp thì ờ, quay phim chụp hình thì chắc bạn bè đến chụp đi dạ đi vãng thôi dạ đúng rồi vài tháng nữa thôi thì ờ, cái ờ, quán cà phê Phúc Lành đã bị đập bỏ rồi à, như cô chủ quán có nói đó chủ nhà này thử nó đọc và bỏ cho nên là một cái một cái một cái ờ, công trình ờ, kỷ niệm của Sài Gòn chuẩn bị mất đi rồi Ủa họ đọc mà họ, họ làm gì cô, họ xây gì cô? xây nhà Xây nhà, yeah. Dạ. Mua họ bán Dạ yeah. À, nhỏ Mua họ bán Dạ yeah. họ bảo là thầy, thầy bảo là phải xây nhà Dạ. Em phải nói. Dạ. Họ đền luôn, họ đền mình luôn. Họ đền họ chỉ đưa tiền cọc thôi, họ đâu có đền bù đền bù cho mình mua uh, sửa soạn rồi sắm sửa rồi uh, trang trí ra bao nhiêu tiền. Dạ. Họ bảo cái đồ này nó tốn tiền lắm đúng rồi nó không có như mấy cái đồ kia như cái đèn này con biết mua mấy trăm ngàn cái bóng đèn này đó. đúng rồi tiền đồ cổ bây giờ con đi mua cũng chẳng có thôi cô mua mãi mới được có bằng đấy dạ. không còn chỗ nào có bóng đây à toàn là cổ không mà kì mà kiếm không ra vấn đề kiếm không ra chứ không phải là là tiền dạ, nữa mấy trăm ngàn nó cũng không có gì nhưng mà kiếm không ra đúng rồi con bảo kiếm không ra chứ không phải là tiền nên là cô cũng buồn mà nói họ bảo à, ấy thì hết hợp đồng nó không kịp buồn quá ha này nhiều người lắm á ở ờ, Việt Kiều nhất là Việt Kiều á họ đi ờ, họ xa xứ á, họ cứ nói ờ, tới dùng cái quán này quay lại với nhớ <laughs> mà bây giờ chuẩn bị đập bỏ rồi cho nên cho nên ai có đi có nhớ cái quán này thì tranh thủ nha mọi người chứ chuẩn bị xong phim này <laughs> chuẩn bị đi đúng nghĩa là đi vào dĩ vãng này hai, hai tháng nữa là đi về dĩ vãng rồi yeah. Dạ cô buồn lắm chứ Yeah. Dạ. cô mà nghe tên này cô buồn cô dạ. chả cô chả muốn làm kỷ niệm nào thì cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên <laughs> là cái bài tên ờ, một khúc cô bài hát ờ, uh, diễm xưa không nhưng mà tiếc thiệt bây giờ không có nữa đâu tiền không có mua được những cái này đâu ờ, Yeah dạ dạ đúng rồi một là thật luôn chứ ờ, thật trăm phần trăm chứ là, là là không mua thêm chẳng hạn bàn ghế mấy cái bàn đấy đó vậy dạ. tôi nhìn cho nó ấy thôi chứ còn cái này là còn xưa ấy dạ tiếc quá ha qua có ông anh đó ông ông nói ờ, nhớ cái quán này quá tao đi bao năm tao nhớ quá mì mì, thì tới mì mì quay làm tao cái gửi tao coi với ông tới hoài lần khác mà tới cái đây cả 10 năm trước rồi 10 năm trước đâu đã có cái quà ông ủa cái cái nhà này nè cái nhà thôi vâng ờ, chứ còn 10 năm trước ờ, cô mới mở có hai năm yeah. Dạ. 10 năm về trước này chắc cái nhà yeah. Dạ nhà mới của mấy cô giáo áo ấy. Yeah. Dạ. nó lúc còn này chứ mấy hay ví dụ năm sau tới là đâu còn nữa không <coughs> nhà ở đâu con bên ờ, đa cao á à. chỗ ờ, thị nghè á chỗ ờ, phạm viên á dạ yeah. không có để mà chụp hình nữa dạ yeah. con tên Tân con tên gì dạ đây mọi người có có về nước có nhớ quán uh, tốt lành thì à, mọi người tranh thủ tới nha mọi người chứ uh, cô thương cô uh, chủ quán nói là đã đã gần tới lúc mà cái cái cái uh, cái ngôi nhà cổ này bị đập bỏ rồi bị đập bỏ, đập bỏ rồi tiếc nha tham tiền biết mê tính hay là là là mê tiền dạ dạ ra cái này con cô nó đam mê nó thích thì nó ra chứ còn bán nó cũng đâu có lời đâu con dạ đúng rồi mấy bán nó có lời mà kiểu vứt đam mê nó cứ cổ xưa này thảo ơi lên chân đi con lên chân lòng chứ còn à, cô cô cô bảo đi nó mê quá nó mới làm chứ cô đấy tại vì cô nói là hợp đồng 5 năm á dạ. chứ còn nếu mà mà cô đây mừng phải nó thẳng làm dạ. tại vì làm mà ba nhiêu công trình đúng rồi công sức mình bỏ quá trời luôn mình mình ờ, đam mê mà tự nhiên cái hai năm người ta cắt mất tiêu rồi thì thôi làm gì à, tự nhiên nghe cái tin ờ, quán cà phê úp lành gần uh, số 283 Phạm Ngũ Lão và gần uh, gần phải dỡ bỏ để xây lên một cái mới thấy nó uh, nó hơi nó hơi buồn mà nó... sẽ có rất sẽ có rất nhiều người mà có những cái kỷ niệm với căn nhà này sẽ không còn gặp nó nữa không còn thấy nó nữa chỉ còn là trong ký ức thôi cho nên là mong cái à, video này mong cái video này tân em phải năm tân của kênh Sài Gòn Travel Guide sẽ à, một cái phần nào đó giúp cho mọi người giữ lại một một cái uh, ký nhỏ nhỏ thôi và cái quán cà phê Úc Lành ở căn nhà số 283 uh, đường Phạm Ngũ Lão quận nhất thành phố uh, Sài Gòn với tuần Thank you. là mấy cái chai nước ngọt trương dương này hay ghê bây giờ họ có sản xuất chứ Ủa gì hả ừ. giờ nào họ sản xuất thì mình kêu mới có chứ đâu còn cái nước này nó vẫn uống hàng ngày mà cái này trương dương là tại ông để ở bây giờ làm nó chất lượng hơn ngày xưa nó kiểu là nó công nghệ khác hơn nữa dạ. vẫn là đến trương dương nó cô về nước ngoài là cô ấy bắt cháu cô ấy là chụp hình lại cho cô ờ, thằng mà hôm bữa ờ, quay phim cái clip mà đi trần nó quay á cái thằng ông cái thằng mà mà, mà áo là đỏ nó ngồi với cái con <laughs> bán bánh trưng ấy à. thằng ấy cố bắt con phải quay cái chỗ này để đưa sang cho tôi cái cảnh mà nước ngoài nó có kiểu cảnh nhà xưa nó còn là kiểu Ngày hiện đại không à hiện đại bây giờ cái người ta muốn ghép những cái hình ảnh mà quê nhà thì nó nó rất là hiếm thằng như Sài Gòn thì cái kiếm cái nhà cũ rồi là không có rồi đúng rồi hầu ma lắm á ờ tôi cứ nói thẳng là ừ, không nói đâu xa đây là một vùng nông thôn mà kiếm một cái nhà như thời ngày xưa mà còn mà nhà mà có hai gian hai trái hai đôi yeah. Dạ. đi bỏ yeah. Dạ. bây giờ người ta xây hoặc có thì người ta bỏ dạ đúng rồi cái mái đằng trước này người ta dùng cái giống là bằng cốt à, ép ờ, làm cái mái khi mà nắng thì người ta chống ra dạ. như hay thì người ta lại hạ xuống cái còn không có nhà thì thế bỏ cái nhà như vậy giờ mới là hiếm như này đóng ở ngoài bắc cái kênh phim hà nội mà hay đóng cái kiểu nhà xưa ấy là người ta quay mượn cái vùng nông thôn đó là giờ nó kiểu cái vùng cái gì sơn tây ấy, mà là vùng sâu sâu thì cũng còn chứ còn ngoài phía ngoài mà gần hà nội thì không còn nhà rồi người xây nhà hai ra hai trái rồi xưa đóng phim mái ngói tường lát bánh tráng à mày mày

nó mới phạt nó giờ chúng nó mình di mình hay bị giết thật nó cứ nặng vào đeo chẳng thấy <laughs> để chờ tôi học cận cái cận đại thì biết nó khổ thật cái này mà nói đúng như cái tình quen mà đúng người ta nghĩ đó là bị biết thì mới đeo cái đó thôi nhưng mà nó ngày nhà bây giờ sao bây giờ có biết hay bị giết nhiều thế cứ nặng mà đeo cái chẳng thấy <laughs> phải đâu bố bây giờ không mấy tháng mà đã học tiếng Việt Nam rồi mà, mà ông đi cả bao nhiêu năm mà ông tiếng người quê ông tỉnh đứng từ rồi là cái mới đi á người ta chửi cho là mà mới đi nó tập về bỏ tiếng mà còn ăn ăn cái giỏ xanh xanh rồi anh thì nói anh cái giỏ giỏ xanh này rồi rồi là xanh xanh mấy giờ rồi còn xanh xanh làm mình <laughs> không cười bò rồi tôi á tôi nói cũng được nhưng mà kỳ cục tôi cứ tự nhiên vậy nhiều người cũng đã sao là ờ, ờ, cô ở trong này nói miền bắc ờ, cũng biết nói thì nó thấy nó nói là lạ có gì đâu miền nào cũng vậy thôi chứ nhưng mà ý là là mình cứ thấy kỳ kỳ ấy à. thì miền nào cũng vậy dạ ờ, mình sống ở hòa đời mình biết mà dạ cái gì miền bắc thì mình cứ nói vào bắc đi dạ hello dạ có gạch cua thôi sò điệp như có cô ơi à sò điệp nhắn tin như cô tôi già rồi tôi quên lắm à, sò điệp để chiều đó tôi đi mò <laughs> Vào Việt chiều nay tôi muốn đi mò chứ không có sẵn ở trên cảng Ơi Thảo ơi Thảo à mà đưa tiền cái xăng cái mới cao cao Ai xuống Tôi không thấy sang mà từ bà xuống bà đang ở đây về chơi nhà bà ở ba gói cao cao thì bao nhiêu tiền đấy chào tất cả mọi người, mình là Tân, hãng khoai Nam Tân của kênh Sài Gòn Sài Gòn Rai Mình đang đứng trước quán cà phê Úc Lành số à, số 283 xuyệt 37 Đình Thuận Lão, quận Nhất, Hồ Chí Minh Số 283 xuyệt 37 quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh à, Cái video này thì à, mình làm theo đơn đặt hàng của một người anh ở bên à, đó là kỹ sư Dương Trung Hiếu thì uh, uh, mong rằng cái video này sẽ là một những cái thước phim giá trị cho anh uh, Dương Trung Hiếu và cho những người Việt Kiều xa xứ người Việt ở hải ngoại tin mà Tân <clears throat> nhận được từ cô Thương chủ quán với cà hợp lành là mấy tháng nữa thôi thì à, chủ nhà à, chủ ở à, nhà thật sự của số 283 xuyệt 37 đường Phạm Ngũ Lão quận 1 thành phố Sài Gòn thì sẽ đặt bỏ cái à, quán này mà à, xây lên một cái gì đó mới à, nghe tin thì mình cũng rất là buồn cho nên là cho nên là mong ờ, những ờ, ai có quan tâm có yêu thương và có những cái kỷ niệm tại quán cà phê Úc Lành này số 283 xuyên bên 7 Phạm Ngũ Lão thì à, hãy à, tranh thủ để tới à, uống à, những ly cà phê ngon lành ở quán à, vì một thời gian ngắn thôi thì cái công trình này nó sẽ biến mất rồi Tân em fan Tân em fan Lâm Tân kênh ờ, YouTube Yes, dạ, Sài Gòn Travel Guide xin chân thành cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và các bạn à, quý vị hãy đăng ký like share comment cho mọi người cùng biết để à, Tân có tinh thần làm những video tiếp theo và à, và hãy ờ, để lại những lời nhận xét để mà anh có thể làm tốt hơn được ở những video tiếp nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người xin chào